Em đã tính rồi các bác ạ. Bán hàng như thế này ấy, vốn liếng trả lớn lắm. Sẵn nguồn chó ở quê. Mấy ông chú, ông cậu em, ngày thế nào chả trở ra được vài con. Vật tư sản xuất như thế coi như là ổn. Quê hương là mỏ thịt chó mà các bác. Nhân lực thì đơn giản. Cứ mỗi sáng em chọc tiết một chú, coi như tập thể dục. À. Sau đó các bác lo phần tiếp thị, tiếp viên rồi là quảng cáo à, như thế là ổn chứ gì ạ được đấy ừ. vớ được con nào có quả cà to to một tí để phần tớ nhé tớ mê lắm yên tâm đi <laughs> em tính kỹ cả rồi mình cứ treo thêm cái biển thiến gà hoạn lợn thì ngày nào chẳng có một đĩa cà cho bác nhấm rượu ừ. <laughs> sao ta không liên doanh với một cửa hàng nào đó ở trên này công ty ta chỉ việc mang chó ở quê ra lại có trực tiếp phó giám đốc chọc tiết họ lo bán ừ, lờ lãi ta chia đôi ừ, thế có được không được quá ý hay lát nữa ta đến hàng thì chó bàn luôn ừ, ê rồi. bác thế ta mất chủ quyền cái món tiết canh với lại cả dê ạ ừ. <laughs> liên doanh thì ta sẵn nong sẵn né đỡ phải lo cái khoản mặt bằng ừ, ta có tư cách pháp nhân có con dấu có tài khoản Ừ, lại có cả chuyên gia cắt tiết cạo lông họ lại có cửa hàng có nhân lực ừ, nhanh nhỉ ừ, phải nghĩ xa chứ sau này ta phải đóng hộp thịt chó xuất khẩu sang mỹ sang pháp ấy chứ lại <laughs> tây ai người ta ăn thịt chó ông ơi chó là bạn đấy cái ông này đầu óc vọng ngoại chả trách được Thế ông quên rằng hàng triệu bà con Việt Kiều luôn luôn nhớ tình cảm quê hương. Ừ, tiếp thị như ông có mà sạc nghiệp. Thị trường lớn lắm đấy nhá. À. Vừa chắc chắn có lãi, ừ, ừ. vừa đảm bảo tính dân tộc, tính văn hóa. Thức dậy tình cảm quê hương trong những người ở xa tổ quốc. Ừ, chí hòa.